và bao rút hồ sơ cho quý khách hàng trên toàn quốc. Vậy thì à, khách hàng nào quan tâm hãy sớm liên hệ với số điện thoại 0983 457763 hoặc là 085 88 44999 để ưu tiên được cái giá tốt nhất. Mẫu xe này cũng đang để tại cơ sở 1 của ô tô Kinh Anh khu vực miền Tây, địa chỉ C1 lô 11 Phạm Hùng, khu lấn biển Rạch Giá, Kiên Giang. Chiếc xe này được ô tô Kinh Anh mua của một gia đình tại Kiên Giang, à, cam kết là không chạy dịch vụ, không taxi, không đông đụng đâm đụng hay là ngập nước. Chủ của phương tiện này à, sử dụng rất là kỹ, à, thường xuyên đi bảo dưỡng và kiểm tra định kỳ nên à, máy và gầm cũng như là toàn bộ à, nội và ngoại thất của xe còn rất là đẹp Chiếc xe này à, được chủ nhân dùng để à, đi à, thu mua yến và bây giờ đã đổi lên xe 7 chỗ cho nên là bán lại cho ô tô Kinh Anh với một cái giá rất là hữu nghị. Cho nên là hôm nay ô tô Kinh Anh bán lại với một cái giá vô cùng hợp lý với một cái dòng xe mang thương hiệu Mỹ. Đối với cái dòng xe mang thương hiệu Mỹ và mới mua khoảng 3 4 năm thì chắc chắn cũng không cần phải nói quá nhiều về keo chỉ sơn xe cũng như là máy móc gầm bệ toàn bộ à, vẫn còn zin theo xe à, chưa một lần à, chạm cờ lê để tháo mở sau đây thì tôi chỉ giới thiệu những tính năng của chiếc xe giúp cho quý khách sử dụng xe hợp lý an toàn và tiết kiệm Chevrolet Cruze bản LT với cái kiểu dáng bắt mắt trẻ trung và hiện đại cái khả năng vận hành tiết kiệm nhiên liệu à, chi phí chăm sóc bảo dưỡng à, sửa chữa rất là thấp nhìn vào trực diện thì à, chiếc xe này có lưới tản nhiệt lớn à, được thiết kế theo cái dạng à, tổ ong kép xếp xếp trong các cái khung có viền à, chrome cùng với lại à, cái cụm đèn pha vút ngược tạo cái ấn tượng ngay từ à, cái nhìn đầu tiên cái đường à, gân dọc hai à, bên thân xe đã tạo ra một cái nét à, tinh tế ẩn chứa cái vẻ thể thao cho xe với những ờ, cái thiết kế này được ờ, tính toán kỹ lưỡng theo cái ờ, nguyên lý động lực học để tiết kiệm tối đa cái nhiên liệu nhưng mà vẫn tạo ra một cái sức cút kỳ lạ xe cũng đã được bổ sung thêm cái đèn sương mù thấu kính đèn led chiếu ban ngày dạng led ở phía trước Hòa theo cái cảm hứng ở đầu xe và thân xe thì à, phần đuôi xe của à, Chevrolet Cruze này cũng à, được trao chuốt tỉ mỉ à, mang lại cái à, vẻ khỏe khoắn và cái kiểu dáng à, Cooper năng động. Cụm điện hậu à, góc cạnh à, kết hợp hài hòa với cái hệ thống lùi được à, tích được à, tích hợp trên à, ba đờ sốc sau cùng với à, các cái đường viền mạ chrome giúp cho chiếc à, Chevrolet Cruze này tuyệt vời từ à, mọi góc nhìn thêm vào đó thì à, các cái trụ sau được thiết kế với cái độ dốc lớn giúp cho à, tăng cái độ khỏe khoắn và đậm chất cooper năng động cho xe đã có những cái thời điểm là Crew 2015 này là một trong những lựa chọn hàng đầu ở cái phân khúc sedan cỡ nhỏ chính vì xe nhỏ gọn đi lại trong cái thành phố rất là tiện dụng à, nó có thể đi à, tốt vào một số con đường nhỏ và cái điều kiện giao thông đông đúc ở Việt Nam dáng dáng xe cho đến hiện tại thì à, nhìn vẫn là đẹp bắt mắt và không hề có bị lỗi mốt khung sườn à, bằng thép chịu lực siêu cứng à, cũng đây cũng là một cái nét mới tiền đề cho phép một chiếc xe mới của Chevrolet đạt cái điểm à, thử thách va chạm tốt hơn toàn thân uh, chiếc xe này mang một màu đỏ uh, rất là sang trọng và đẳng cấp uh, như tôi đã nói thì uh, sơn xe vẫn còn zin đến uh, 99% Gru 2015 này uh, khá là tiết kiệm nhiên liệu uh, xe chỉ uh, tiêu thụ khoảng 7 đến 8 lít trên 100 km đường hỗn hợp đây cũng là một cái ưu điểm vượt trội của dòng uh, Chevrolet uh, Cruze này vì uh, trong một cái uh, tầm giá thì uh, người dùng quan tâm nhiều đến cái mức uh, tiêu hao đến cái mức uh, tiêu hao nhiên liệu của xe khi lái thì uh, có một cái cảm giác đầm hơn hẳn so với những uh, dòng xe cùng dòng vì cái kích thước và cái khối lượng uh, có phần uh, nhỉnh hơn xe mang thương hiệu Mỹ cho nên là toàn bộ gầm cũng như là dàn đồng của xe rất là dày rất là chắc chắn khi xe chạy lên đến 100 km trên giờ thì vẫn cảm thấy bám đường và điều khiển khá là tốt Chiếc xe này à, đăng ký tư nhân chính chủ à, Được ô tô Kinh Anh mua của một gia đình tại Kiên Giang Cam kết là không chạy dịch vụ, không taxi, không đông đụng hay là ngập nước Chủ phương tiện à, sử dụng rất là kỹ Thường xuyên đi bảo dưỡng và kiểm tra định kỳ Cho nên là toàn bộ thân vỏ của chiếc xe này còn rất là đẹp Xe chỉ dùng để đi mua thu mua yến à, Bây giờ đổi xe lên 7 chỗ cho nên là bán lại cho ô tô Kinh Anh với một cái giá rất là hữu nghị bốn bánh xe được à, bốn bánh xe được à, trang bị cái mâm đúc 5 chấu kép à, zin theo xe vỏ xe cũng còn khá là mới cai của vỏ xe cũng còn rất là cao phải nói là sử dụng rất là lâu nữa mới cần phải thay thế xe được trang bị cái hệ thống đèn pha dạng halogen còn rất là mới rất là trong không hề có cái dấu hiệu gì là hoen ố hay là bị nứt cả đèn à, sương mù phía dưới cản trước thì à, dạng thấu kính à, đèn chiếu sáng ban ngày dạng led cho nên là chiếu sáng rất là xa bám đường rất là tốt giúp an toàn ở những nơi trời tối hoặc là khi chúng ta di chuyển vào ban đêm không gian bên trong của chiếc à, crew này cũng rất là thoáng và rộng đủ đáp ứng cho nhu cầu của gia đình ít người được qua được à, phát triển từ cái cảm hứng của chiếc xe thể thao Corvette chứ danh à, Chevrolet Cruze 2015 đã mang đến cho người dùng những chuyến hành trình thoải mái bất tận. Ngay khi à, chúng ta đặt chân vào trong xe thì cái không gian rộng rãi cùng cái chất liệu da cao cấp và và các cái trang bị tiện nghi hiện đại của Cruze cho chúng ta cái cảm giác như là đang ở trong một chiếc xe hàng sang vậy đó. Nội thất của Cru có hai cái tông màu sang trọng và cao cấp hơn nhiều so với các cái đối thủ cùng dòng. Chevrolet Cru 2015 mang đến cho chúng ta những cái giây phút giải trí bất tận với cái hệ thống âm thanh 6 loa, à, CD hỗ trợ định dạng MP3, cổng OLED kết nối với iPhone, iPad và thậm chí là cắm trực tiếp USB. Không chỉ có vậy, Chevrolet Cruze còn làm hài lòng người dùng với hàng loạt các cái tiện nghi khác như như là hệ thống điều hòa tự động à, đảm bảo nhiệt độ à, trong xe luôn luôn như là bạn mong muốn. Màn hình hiển thị à, đa thông tin, các cái dữ liệu được hiển thị rõ ràng để bạn có thể dễ dàng làm chủ cái hành trình của mình. Chevrolet Cruze 2015 được trang bị cái vô lăng 3 chấu điều chỉnh 4 hướng có tích có tích hợp các cái nút bấm điều khiển âm thanh à, giúp bạn à, toàn quyền điều khiển hệ thống âm thanh mà không cần phải rời mắt khỏi đường toàn bộ các cái đèn à, tín hiệu cảnh báo trên xe à, vẫn còn hoạt động rất là tốt theo như cái à, chỉ báo của đồng hồ thì à, chiếc xe này mới đi được có 28.000 km phải nói là xe đi rất là ít xe cũng à, trang bị cái hệ thống lạnh hai chiều khá là chuẩn với các cái núm điều khiển dạng núm xoay rất là dễ lựa chọn nhiệt độ tối ưu cho khoang xe Hộp số sàn 5 cấp ra vào số rất là chân mượt Và nhẹ nhàng Chevrolet Cruze 2015 phiên bản LT được à, trang bị cái động cơ DOHC 4 xi lanh 1.6 lít với cái hệ thống à, với cái hệ thống điều khiển biến thiên theo chiều dài đường khí nạp tùy theo cái điều kiện à, vận hành của xe giúp tối ưu cái mô men xoắn và giảm tua máy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 xe mới mua được hơn 3 năm ờ, mà lại à, mang thương hiệu Mỹ nữa cho nên là toàn bộ gầm xe rất là chắc chắn rất là dày khung sườn à, bằng à, thép chịu lực siêu cứng Thế thì với giá bán là 389 triệu đồng và bao rút hồ sơ cho quý khách trên toàn quốc theo tôi nghĩ đây là một cái giá quá hợp lý cho một uh, mẫu xe 5 chỗ số sàn máy xăng 1.6 có trang bị đầy đủ các cái tiện nghi và cái hệ thống uh, phun xăng điện tử. Vậy thì uh, khách hàng nào quan tâm thì hãy sớm liên hệ với số điện thoại 0983 457763 hoặc 085 999 để ưu tiên được cái giá tốt nhất. Mẫu xe này cũng đang để tại cơ sở 1 của ô tô Kinh Anh khu vực miền Tây Địa chỉ C1 Lô 11 Phạm Hùng, khu lấn biển Rạch Giá, Kiên Giang. Xin mời à, quý khách đến địa chỉ trên để chúng ta trải nghiệm thực tế chiếc xe này nhé. Máy đề rất là nhẹ, máy nổ rất là êm. Vào số sang số rất là nhẹ nhàng, êm mượt, không hề có cái hiện tượng gì là sắp số cả. Khi à, xe chạy thì à, có cái cảm giác rất là đầm chạy thì có cái cảm giác rất là đầm xe, không hề có cái dấu hiệu rung lắc gì cả. Xe mang thương hiệu Mỹ mà, cho nên là toàn bộ thân vỏ dàn đồng cũng như là gầm của xe rất là chắc chắn rất là dày Chơi. khi qua những khúc cua thì à, vô lăng có trang bị hệ thống trợ lực cho nên là đánh lái rất là nhẹ nhàng giá linh kiện và chi phí sử dụng khá là hợp lý phụ tùng của dòng xe này thì à, cũng rất là dễ kiếm và người sử dụng có thể à, sửa chữa ở mọi nơi giao xe cho quý khách hàng ô tô kinh anh à, đã kiểm tra lại toàn bộ tất cả các cái à, vị trí trên xe cho nên là khi à, quý khách mua chiếc xe này về là sử dụng luôn không cần phải thay thế bất kỳ một cái bộ phận nào trên chiếc xe này cả thế thì vừa rồi quý khách đã thế thì vừa rồi quý khách đã xem chi tiết chiếc Chevrolet Cruze bản LT 5 chỗ số sàn máy xăng 1.6 sản xuất năm 2015 có trang bị cái hệ thống cảm biến lùi, phanh ABS, hệ thống phun xăng điện tử và chìa khóa thông minh. Trân trọng cảm ơn quý khách đã quan tâm theo dõi clip và đừng quên đăng ký à, tức là subscribe hoàn toàn miễn phí kênh bán hàng của ô tô Kiên Anh trên YouTube cũng như là trên Fanpage. Sau đó nhấn vào biểu tượng chiếc chuông cạnh cái nút đăng ký để là người đầu tiên nhận được à, những video mới nhất đánh giá và chất lượng các loại xe đã qua sử dụng của ô tô Kiên Anh